Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Pháp của mình ngày hôm nay à, Ngày hôm nay mình tiếp tục à, review à, tiếp cái lô đất mà dài à, ngang 20 sau 44 100m thổ cư Giá bán là 185 triệu trên một mét ngang nha cả nhà Lô này mình review nhiều lắm rồi Mình cứ cập nhật cho cả nhà nha Tại vì giá đất ở đây nó thay đổi phải gọi là thay đổi hàng ngày Hoặc là thay đổi theo tuần Tùy theo thị trường nha cả nhà Và vị trí hiện tại mình đang đứng đây là đường Tân Hòa Tân Lợi Theo hướng này của mình á thì à, đi ra đường DT 741 nha cả nhà còn nếu mà đi theo hướng ngược lại à, đã là hướng ngược lại cả nhà thì đường này ra chúng ta sẽ ra đường là DT753 và lô đất của chúng ta sẽ như thế này là cả nhà ơi lô đất của chúng ta là nó sẽ tính từ cái cây à, tính từ cái móc ờ, móc móc đây cái chỗ cái cây à, cao su đây nha cả nhà cái hàng cao su này cả nhà thấy không ạ hàng cao su hay là tính cái cục bê tông này cả nhà thấy không đó mình đi vào bên trong luôn cho cả nhà thấy nha đó mình đi vào bên trong luôn cho cả nhà thấy ạ à. mới hôm trước mình đứng ngoài đường bây giờ mình à, đi sâu vào bên trong luôn đây cả nhà ơi đây đây đây từ vị trí này nha cả nhà đây từ cái cột này đây đi đi thẳng vào bên trong chưa đó từ cái ranh giới nha cả nhà đây ranh giới đây đây cột này đi thẳng vào bên trong ạ à. đấy cả nhà thấy không ạ à? đi thẳng vào đó sau là 44 mét nha sau 44 mét và nếu mà tính theo, à, theo chiều ngang thì nó sẽ như thế này đây cái chiều ngang thì từ cái cột này đi thẳng qua và phía sau đây của chúng ta và phía sau là 20 m nha à, và 20 m tới cái chỗ cái xe ra cái nhà qua tới chỗ xe màu trắng á thôi cái nhà tháo ngang là 20 m ở đây thì à, có 100 m thổ cư có số luôn rồi cho nên nó là mua là con trứng liền nha mua mua con trứng liền nha giá là 185 triệu trên một mét ngang rồi thì à, bây giờ mình sẽ đi review những cái lô khác nữa thì à, lâu nay các nhà mà à, có muốn mua hay là có muốn đầu tư tại khu, à, khu công nghiệp Bigamax Đồng Phú thì hãy liên hệ cho mình và khu công nghiệp Bigamax Đồng Phú thì chắc là có rất là nhiều người biết rồi có rất là nhiều người biết cũng như là rất là nhiều khách hàng cũng đã à, tìm hiểu thì à, có thể liên gọi cho mình đó mình thông tin thêm ạ à. rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha cả nhà